mười mấy triệu mày điên không cái đâu này mười mấy triệu trời đất ơi ngồi xuống mà coi trời ơi mày điên hả mày bỏ tiền ra mua giày không mười triệu đâu mười mấy triệu đâu cái thông tin nhỏ xíu Ủa kêu quá mày Cái gì mà không cá tùng nữa Thằng quỷ gì Lại lại từ đầu luôn lại từ đầu luôn Hả? chú thành chế ra một cái cảnh đó là cái cảnh bố già gội đầu cho vua tọt bữa đó là chú thành gội nguyên cái đầu con rất là nhiều xà bông luôn xong rồi chú thành vô coi mo xong chú thành bỏ đi luôn <laughs> để con muốn cái đầu xà bông vậy luôn ra lại chút xíu ra lại chút xíu đúng rồi tinh thần mà không có vững làm việc với trấn thành dễ stress rồi dễ khùng lắm nhà ra đi mày sanh bệnh nè à? xin lỗi con vợ mày coi ở chia thì bà cũng nhỏ nhỏ con bà cũng đóng túng nhiều dự án rồi phim kỳ này bà cũng kiểu bà quậy lắm bà giỡn cũng vui lắm nguyên phim của mùa tọt nó rất là enjoy mọi thứ <laughs> nó rất là relax Theo con thì ý nghĩa của cái phim với già là phải yêu thương ba Hãy uh, ờ, chăm sóc ba, đừng có gây lộn với ba Cha già rồi đúng không? Mắt kém tay chân thì run Cha già rồi đúng không? Sao cứ nói lung tung chuyện cũ Cả cuộc đời với cha Chỉ sống để yêu một